Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh youtube của Thường Hình Thành Thì à, hôm nay à, Thường Hình Thành sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn à, một dòng bơm khá là chuyên dụng đó là bơm chìm hút bùn. thì đây là dòng bơm mà đang được rất là nhiều khách hàng tìm và sử dụng thì bơm chìm hút bùn mà chúng tôi đang giới thiệu muốn giới thiệu với quý vị các bạn đó là bơm chìm hút bùn của hãng NTB Đài Loan thì đây là trên màn hình là hai con bơm chìm hút bùn có công suất là con này là 1 phần 2 HP nửa ngựa và con này thì cũng có công suất là 1 phần 2 HP thì hai con này nó khác nhau là ở chỗ phao phao điện bên này con này có phao bên này con này không phao thì hai con này đang là công suất à, ừ, à điện áp là một pha điện 220V thì máy bơm chìm hút bùn chúng ta nhìn có một video thì à, thuận hình thành cũng đã giới thiệu sơ về cái um, cái cấu tạo cũng như là cái cách phân biệt của máy bơm chịu hút bùn đó là cái cái chân này đây, cái chân này là chúng ta làm bằng chân kiền gọi là cái chân kiền nó có um, cái cái kích thước của chân này nó nó có khoảng cách nó rộng nó rộng để mà bùn loãng nó chạy vô được nó khác với cái cái cái um, cái bơm hút nước thải là cái chân của nó chân lưới còn về à, cấu tạo thì cơ bản thì nó cũng giống như các loại bơm chìm khác thôi đây là phần động cơ đây là phần cái đây là phần dây điện dây điện này thì quấn quanh ở ngoài tôi sẽ mở ra cho các bạn coi để mọi người cùng coi xem là phần động cơ nó như thế nào đây là cái ống ờ, ống này ống tặng kèm cái co co co ra tặng kèm thôi ống này từ ờ, từ ống 49 đi ra ống 49 đi ra rồi bây giờ chúng ta mở ra được rồi bây giờ mở dây điện ra luôn dây điện ra để coi là cái thân của nó bơm như thế nào à, thì chúng tôi đã mở ra dây điện đây đây là cái dây cáp dây cáp nguồn à, cáp nguồn của máy bơm và đây là cái à, phích cắm phích cắm vào cái ổ điện đây là cái phao điện tích hợp sẵn ở trên máy bơm luôn đây là cái phần thân phần thân này thì được làm bằng inox nè các bạn inox à, trong này thì có chứa động cơ động cơ điện thì trong này cái bộ phận này thì nó sẽ à, tránh tiếp xúc tránh tiếp xúc à, hoàn toàn với nước đây là hãng bơm NTB đây là cái hãng NTB logo đây là cái tay mạc đây là tay mạc à, đây là bộ phận à, chân đế chân đế là chân đế bằng gan à, đế chân này là chân kiền gọi là chân kiền đây là hồng hút à, không hồng đây là cái hồng hồng xả ra hồng rải ra còn hút thì máy bơm hút ở dưới này máy bơm hút vào từ đây buồn sẽ vào đây <coughs> và đi ra đây thì à, theo à, thiết kế nhà sản xuất thì nhà sản xuất sẽ cho tặng kèm một cái ống à, ống giảm cái co giảm để mà thuận tiện cho mọi người xử lý sử dụng à, thì cái, cái con bơm này à, nó sẽ có khả năng hút được bùn bùn loãng à, thì do đó nó được sử dụng nhiều ở trong các cái hầm à, hố ga rồi các cái công trình à, các cái cái nhà xưởng um, các cái trang trại trang trại của nuôi nuôi trang trại nuôi giống như nuôi heo nuôi bò nuôi uh, để hút phân ờ, của của các cái, cái, cái vật nuôi này các bạn thì uh, đây là cái um, ứng dụng mà đang được rất là nhiều uh, nhà vườn nhiều người sử dụng bên cạnh đó thì nó sẽ dùng để hút bùn loãng trong ao nuôi tôm hoặc là buồn loãng ở trong các hố ga à, của gia đình à, này thì ứng dụng nó rất là nhiều à, còn cái à, cái này thì về là cái đây là cái phao điện thì khi mà phao nổi như thế này phao nổi ngang với cái à, phao nổi lên như vậy thì máy bơm sẽ hoạt động mà khi máy bơm khi phao mà nước nó nó hạ xuống mà phao nó cụp xuống như vậy thì máy bơm sẽ không hoạt động thì trong một cái video thì chúng tôi đã trong một cái video trước thì chúng tôi đã test cái um, cái tính năng tự động của phao rồi thì à, các bạn à, à, xem ở những cái video trước để biết là cái, cái phao điện nó hoạt động như thế nào à, bên cạnh cái cái cái dòng mà có phao thì đây là cái dòng không phao à, dòng không phao thì cơ bản nó cũng giống nhau như vậy thôi nó không có khác nhau gì hết á nó, nó chỉ khác nhau là cái ở cái à, cái việc phao điện với lại không có phao thôi bên này thì không có phao này không có phao thì chúng ta sẽ um, à, cắm điện cắm điện vào và máy bơm mới mới chạy cắm điện vào thì máy bơm chạy chứ nó không có tính năng tự động còn cái này thì chúng ta cắm điện cứ để bình thường chúng ta cứ kết nối với nguồn điện để khi nào mà nước dâng lên thì máy bơm sẽ hoạt động và khi mà phao cụp xuống thì máy bơm sẽ tắt đó là cái tính năng à, tự động của máy bơm thôi còn bây giờ thì chúng ta sẽ à, thử mở ra mở ở cái phần à, đế này À, để mọi người cùng xem thử là trong cái à, cái máy bơm chìm hút nước thải như thế nào cái cái, cái cánh bơm chìm hút bùn này nó làm sao mà nó có khả năng để nó có khả năng hút được bùn thì chúng ta sẽ à, mở ra để mọi người cùng theo dõi bên trong này thì cái, cái cánh bơm này thì được là thiết kế là dạng cánh bơm hở nha thì tất nhiên là so với lại à, bơm bơm chìm hút nước thải thì cũng đã cánh bơm hở rồi nhiều có nhiều loại thì cánh kính nhưng mà riêng với cái dòng này chúng ta thấy là cánh bơm hở để mọi người cùng theo dõi là nó thiết kế ra làm sao thì tôi sẽ mở ra thì Thành đang là đại lý ờ, phân phối chính thức máy bơm chuyền nước thải à, máy bơm chuyền nước bùn của NTB phân phối độc quyền đây là cái cánh bơm à, đây là cái thiết kế bên trong à, cánh bơm mọi người thấy là cánh bơm hở đây máy bơm nó sẽ quay như vậy cánh bơm nó sẽ quay đó, đó là cái uh, cánh bơm đây là cái gùn chân đế cái cái chân kiền của nó đây tôi sẽ cho mọi người coi cái chân kiền thì bên trong nó thì nó cũng Ờ, cơ bản thì nó cũng giống như các cái bơm chìm nước thải khác thôi chả có gì khác này bằng gan nha các bạn này bằng gan gan đúc à, nước ừ, nước thải, nước thải buồn loãng sẽ từ cái cái này đi vô đây ở ngoài đi sẽ đi vô đây và đi qua cái cánh này đẩy lên à, hồng hút đây đẩy ra đây đẩy ra, đẩy ra hồng xả lỡ đẩy ra hồng xả ở đây à, chúng ta sẽ kết nối được với lại các cái à, cái đường ống của chúng ta thì để máy bơm bơm ra thôi ừ. Ừ, quan trọng là cái cánh bơm này thì hiện tại thì cánh bơm mà chúng tôi cũng có bán phụ kiện gọi là phụ kiện thay thế à, cánh bơm này cánh bơm bằng gan và cánh hở mọi người cũng thấy à, hiện tại thì thuận thị thanh như đã giới thiệu thì thuận thị thanh đang là đại lý phân phối chính thức à, độc quyền cái dòng bơm NTB tại Việt Nam thì nếu như quý khách có nhu cầu mua máy bơm Ờ, bùn hút nước ờ, máy bơm chìm hút bùn hoặc là các dòng bơm khác của NTB như chúng tôi đã giới thiệu thì ờ, mọi người hãy liên hệ trực tiếp với hotline của Thuận Hiệp Thành để mà mua hàng nếu như video của chúng tôi hay và có nhận được sự quan tâm của mọi người thì mọi người hãy cho một like share cũng như là đăng ký kênh để nhận được các cái video tiếp theo của Thuận Thành bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn